Mỗi mùa trung thu mình cũng đón trăng rằm Bánh ngon ngắm trăng vui trọn vẹn muôn phần Món quà tấm dao tự hào vẫn xưa nay Gửi đến thân bằng cùng muốn vàn tri ân Mừng trung thu, mình cùng mừng trung thu Không khí hân hoan gắn kết bao ân tình Niềm tin cho hôm nay và mai sau mừng trung thu